là đơn giản đúng không khi mà mình gặp những cái bài dạng tia số như thế này mình tìm xem ở vạch không đến vạch tiếp theo khoảng cách là bao nhiêu giống như bài toán này khoảng cách nó là 10.000 vậy thì những khoảng cách tiếp theo cũng là 10.000 10.000 và mình sẽ lấy giá trị từ vạch này cộng 10.000 sẽ là vạch tiếp theo ở đây cộng 10.000 là ra 2.000 thêm cộng 10.000 là ra 30.000 rất là đơn giản là dạng bài toán về thiên số và mình sẽ sang dạng ở mục B nhỏ viết số thích hợp vào chỗ trống các bạn có thể dừng ấn dừng video hoặc là bố mẹ phụ huynh hãy giúp các con ấn dừng video trước khi cô giảng bài này nhé ấn dừng video các bạn thử tương tự dạng tiết số mình có thể làm theo và mình lại đoán thử xem ở ba khoảng trống này một hai ba và đây nữa thì mình sẽ điền vào những gì các bạn có thể dừng hoặc khi nào làm xong các bạn ấn tiếp tục để xem thử đáp án của các bạn có trùng khớp với đáp án của cô trên bảng hay không nhé vâng ở khoảng cách ở con số đầu tiên là đề bài cho mình là 36.000 tiếp đến là 37.000 vậy thì khoảng cách từ 36.000 đến 37.000 các bạn thử tính xem là bao nhiêu đúng rồi đó chính là khoảng cách 1.000 vậy thì theo các bạn số này là số bao nhiêu ạ con số mà chúng mình đang cần tìm tiếp theo 37.000 cộng 1.000 là 38.000 đúng chưa ạ? 38.000 Vậy thì 38.000 cộng thêm 1.000 nữa sẽ là 39.000 39.000 cộng thêm 1.000 là bằng 40.000 và 40.000 cộng thêm 1.000 là bao nhiêu các bạn? Đúng rồi là 41.000 bằng với đề bài đã cho con số đề bài đã cho là 41.000 Vậy thì 41.000 cộng thêm 1.000 nữa là 42.000 Các bạn đã hiểu về bài toán này chưa? Nó cũng tương tự như là cách bài toán tìm chia số Vậy thì khi gặp những cái bài toán tương tự các bạn đã hiểu cách làm hay chưa các bạn nào làm đúng giống trên bảng mà chưa xem đáp án hay để lại bình luận ở dưới video này bạn nào chưa hiểu có thể xem và mình sẽ tìm những cái bài tập tương tự để mình làm lại như thế nào sẽ thử đúng chưa nhé và tiếp theo mình sẽ chuyển sang bài số 2 trong phần ôn tập các số đến 100.000 nhé các bạn